Vâng, xin chào các bạn, lại là minh Tuấn Hoàng đây. À, các bạn có thể biết đến mình qua cái kênh kiến thức tổng hợp à, và mình luôn luôn hỗ trợ các bạn qua cái kênh là học đầu thầu qua mạng. Thì à, bên mình là một cái dịch vụ mà chuyên lập những cái hồ sơ dự thầu qua mạng, à, lập dự toán dự thầu, dạy online đầu thầu qua mạng à, thường xuyên. À, bên cạnh đó là còn có một cái đại lý phần mềm dự toán F1 Đấy, thì cả anh chị đang quan tâm làm thế nào để À, dự thầu được qua mạng rồi công ty mới thành lập có tham dự thầu được hay không rồi à, mới được 2 năm báo cáo tài chính có tham dự thầu được hay không uh, chưa có chứng thư số có học đầu thầu được hay không rồi cách để lập chứng thư số đăng ký cái tài khoản ở trên cái trang đầu thầu như thế nào thì các anh chị hãy lưu lại cái số điện thoại của Tuấn là 0913 585 716 đấy Tuấn sẽ giải đáp thắc mắc cho các anh chị À, tuần xin giới thiệu sơ qua về cái lớp học uh, đấu thầu qua mạng như thế này. À, cái nội dung của cái lớp học đấu thầu qua mạng thì bao gồm sẽ có cái phần căn bản và cái phần nâng cao. Căn bản thì các anh chị sẽ được cài đặt cái môi trường, phần mềm để tạo hồ sơ năng lực, à, tìm cả cái gói thầu, cả cái tiêu chí của gói thầu đó từ trên trang mua sắm công, à, cách thức à, tìm tiêu chí như thế nào, đấy. rồi uh, nhập biểu mẫu tham dự thầu như thế nào, cách gửi hồ sơ như thế nào, đó là cái phần căn bản còn cán phần nâng cao thì à, chủ yếu là các anh chị sẽ xử lý các cái tình huống tình huống đó là nếu như các anh chị không đủ năng lực thì cách tạo liên danh nhà thầu như thế nào cách rút thầu rút thầu ở đây là ví dụ các anh chị à, thấy mình cái, cái năng lực không đủ thì mình sẽ tạo cái liên danh để à, tham dự thầu à, và à, cái trường hợp là rút thầu rút thầu nếu như các anh chị thấy cái hồ sơ của mình tham dự thầu nó chưa đầy đủ nó bị sai sót thì chúng ta sẽ rút thầu và chúng ta sẽ rút thầu vào thời điểm nào thì phù hợp cách thức để rút thầu như thế nào rồi nộp lại hồ sơ dự thầu như thế nào đó rồi trả lời làm rõ hồ sơ dự thầu à, làm rõ hồ, hồ sơ dự thầu khi mà các anh chị chuẩn bị là làm rõ xong xong cái bước này thì có thể là sản xuất mà trúng thầu rất là cao rồi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu mời thầu là à, sẽ có những cái trường hợp mà bên mời thầu người ta bị lỗi ở hồ sơ và bị sai sót thì các anh chị yêu cầu người ta à, làm rõ cái hồ sơ đấy và cái phương thức học ở đây phương thức học ở đây là sẽ học qua online nhất là với cái thời thời kỳ mà à, dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn như thế này thì chúng ta à, học trực tuyến phương thức học online là một cái phương thức hiệu quả nhất và đây cũng là một cái giải pháp cho cả anh chị doanh nghiệp uh, vừa và nhỏ uh, khi mà công việc ít uh, người lao động uh, ít hoặc là thì công việc ít uh, các anh chị không thể uh, nuôi được cái, cái, cái số lượng nhân viên nhiều thì cái giải pháp mà học online giải pháp uh, um, thầu khoán còn nói là một cái giải pháp mà hữu hiệu nhất và tiết kiệm chi phí cho cả anh chị nhiều nhất đó uh, thâu khoán thuê vụ là một cái giải pháp trong cái thời điểm uh, 2021 2022 này sau khi mà cái nền kinh tế phục hồi lại sau cái đại dịch covid rồi uh, về cái học phí học phí thì uh, ờ, tuần nói ở đây là cũng uh, không nhiều đâu à, các anh chị um, nó ví như là các anh chị mời uh, tuần một uh, bữa cơm nó hơi uh, lịch sử một chút hơi là sáng tạo một chút một bữa cơm nhà hàng thôi nhưng mà đổi lại các anh chị sẽ nắm được cái cách thức khăn dự hơn như thế nào xử lý tình huống khăn dự hơn như thế nào rồi để áp dụng cho các cái gói thầu và sau đó cho nó hiệu quả đấy ngoài ngoài những cái buổi căn bản học này ra thì còn có cái dung có những cái buổi dung để uh, chăm sóc các anh chị à, hoặc là những cái à, trao đổi thảo luận chăm sóc ở trên các cái nhóm zalo Zalo đó, và các anh chị kết bạn Zalo ừ, Tuấn theo cái số điện thoại là 0913 585 716 đây là một cái số điện thoại mà vừa kết nối là Facebook Zalo à, YouTube hoặc là cả anh chị gọi trực tiếp cho Tuấn đấy số điện thoại thì Tuấn có ghi ở trên cái màn hình này đấy và các anh chị tham dự thâu uh, à, thì sẽ có cái quy trình hay gì không và các anh chị lưu cái số điện thoại này hãy gọi cho tuấn ngay để biết được cái cách thức hay gì không uh, sớm nhất xin chào và hẹn gặp lại anh chị